À, dạ alo. Alo. À anh, dạ vâng. Anh em ơi. À vâng anh Viết Thu đúng không ạ? À? à đúng rồi. Đúng à rồi. dạ anh có gia đình ăn cơm chưa anh? <laughs> rồi xong rồi anh. À dạ à, anh thông cảm hôm nay thứ nhất là à, ngày phụ nữ thứ hai là em lại có cuộc họp nữa nên là cũng hơi bị à, tới bến một chút xíu nên là em mới sắp xếp giờ này gọi để cho anh được anh thông cảm với à. tụi em nhé tại vì ngày của chị em à. mà nên là em em cũng đúng rồi đúng <laughs> nghe nghe cái giọng khàn khàn là chứ. <laughs> dạ hôm nay em cũng hơi dạ đúng là cũng hơi tưng bừng một chút xíu anh đúng rồi thấy em uh, giới thiệu trong cái uh, cái uh, clip á dạ. thấy là biết là coi như người uh, môi giới thành ra phải nói nhiều <laughs> nữa phải <laughs> thực ra thì ờ, anh anh xem video của em rồi thì anh cũng thấy em thứ nhất thực ra thì không phải là bạn SEO là bạn cũng nói nhiều như em đâu thực ra em nói ừ. cũng hơi bị nhiều quá nhưng mà do thực sự là mình quá đam mê với nghề rồi nên là nhiệt huyết nó ừ. nhiều quá lúc làm cũng như lúc ừ. chơi nên là nó hơi bị quá một chút xíu <laughs> nên là là cái nghề là phải vậy mà em đâu có gì đâu cái nghề ừ. phải vậy chứ dạ anh anh hiểu cho em là em cảm ơn anh nhiều lắm rồi vừa mà anh anh ơi hiện tại thì bây giờ anh đang sinh sống và làm việc ở khu vực nào ạ à? anh thì um, cứ vừa ở Sài Gòn giữa Bình Dương tại vì Bình Dương có công ty gần đây thành ra là có lúc ở trên này có lúc ở dưới Sài Gòn à thế hôm à? tối nay đang ở ở trên đây đang ở Bình Dương ở Di An Ôi trời ơi, anh em mình sao biết sớm gặp nhau, em đang ở Big C Dĩ An, nhà em ở Big C Dĩ An Thì liệu ngày mai anh có ở Big C Dĩ An không? Anh có ở gần khu vực Dĩ An ngày mai anh còn trên Bình Dương không? Em mời anh uống cà phê Ngày mai có, có, có rồi, Đó. À. ok anh. Vậy anh em mình à, sắp nập mà một cái lịch anh em mình gặp nhau đi. Nhà em ngay ở chỗ khu vực à, Big C em đi vào khoảng độ tầm một à, tầm 800 mét nữa thôi là vào tới nhà em, em ừ. rồi. Em trên khu của cái khu mới đó luôn hả? Hay sao? Ừ, anh ơi nha, thì hiện tại có một cái đường gọi là đường chạy heo mùng 2 tháng 9 mà cái đường xấu nhất Dĩ An của biết. mình anh biết đúng không? Đó, nhà em đi thẳng cái đường đó, đi qua chỗ trường mầm non anh Dương và một đoạn nữa, gần với chỗ khu vực nhà ông à, Tư Mồi anh, quán Tư Mồi á, gần gần đó đó. Tư mồi nói chung hồi xưa anh phải vô rồi đó anh nhớ là như vậy thì mình chạy cái kèm cái đèn đường phía sông cứ có rẽ phải nếu như đến tính từ ngoài đường quốc lộ một k chạy vô chạy vô có một cái đường cái nhánh rẽ phải là chạy sẵn xuống quán tư mồi hồi xưa nó làm mấy dịch rồi đó Đúng rồi. Ờ, có vô đó rồi đó Ừ, đúng rồi nhậu rồi. vậy thì anh em mình xem ra cũng có ừ. duyên nhau đó thực ra thì công ty của à. em em đầu quân cho bên nam dương và cái dự án vĩnh tân là của bên nam dương phân phối nhưng mà em nhà em thì em lại đang ở dĩ an nên ngày nào em cũng đi làm từ nhà em lên thủ dầu một rồi em lên trên khu vực à, các dự án nữa thì à. vâng em mà biết được sớm là anh đang ở bình dương mà lại gần em như vậy thì tối nay em đã sắp lịch để em về sớm để anh em mình ngồi nạp với nhau rồi ừ không à. sao thì ờ, bữa khác cũng được không sao dạ ok anh <laughs> nhưng mà, ngày tháng con dài vậy dạ em nghe này thì không bây giờ thôi cứ nói sơ sơ thôi cái rồi, rồi có gì đó thì ấy ừ dạ vâng đúng rồi cái em ừ, con dạ. con gái anh là con thảo đó bạn thảo con, ạ ờ, thảo vừa rồi cũng mua trên đó đó à từ từ từ em em nhớ đó rồi anh anh du ơi à, bé thảo với mẹ à, à, bạn linh đúng không ạ linh. à rồi, rồi rồi bé bé thảo là con gái của anh ạ à, rồi. Trời ơi, sao mà là, ờ, bé Thảo ừ. lớn rồi mà công nhận giọng của anh Thu còn trẻ quá vậy? Em lại đang ngờ anh Thu còn độ tầm, à, U U bốn bốn mốt, bốn hai độ đấy thôi chứ cũng không nghĩ là là anh Thu có anh lớn rồi anh đây đây 58 tuổi rồi Ôi trời ơi, vậy là Dạ giọng của anh không, giọng anh còn trẻ lắm. thật sự cái giọng này mà đi nửa, đi nửa mấy em tin tin là không chừng cũng dính luôn á. <laughs> đó em khen anh giọng không em em là khen em khen thiệt tình thực ra là bé Thảo là em biết hồ sơ cho bé Thảo là bé Thảo sinh năm 92 đúng không anh à ừ. đúng rồi em dạ đúng rồi dạ đúng rồi chính xác tuổi thân thì thực ra thì ừ. <clears throat> cho phép em được xưng hô với anh anh anh em mình đi tại vì thực sự à. em em em em em thì cũng hơn thảo có mấy tuổi thôi nhưng mà tại vì ừ. anh em mình uh, em nghĩ là tuổi tác chỉ là con số nhưng quan trọng là anh dạ, còn dòng ờ, anh chị anh em mình trong làm ăn đi mình cứ nói dạ. chuyện anh em cho dễ xưng hô anh nhá thì uh, dạ. thì chắc là bên chỗ vợ chồng uh, anh ninh có làm việc với bên em rồi thì anh cũng biết về sơ qua về cái dự án của bên em thì à, ừ. cái dự án Vĩnh Tân này của em á thì nó nằm ở khu vực chỗ phường Vĩnh Tân thuộc về thị xã Tân Uyên nó đi qua thành phố rồi. mới một chút xíu là tới đấy ạ nằm trên mặt tiền đường DT 742 đó thì chắc ừ. là anh cũng đã từng xem video là anh coi Google biết, biết rồi khu đó nói chung là khu đây Bình Dương thì cái khu đó anh cũng đi hết rồi à thế à, tại vì dạ. nói chung là anh có các khách hàng bên thành phố mới ờ, khu V ship nè à, đi dạ. hai rồi ờ, khu đồng an đồ vòng vòng đó thì anh biết anh đi tới đất quốc rồi mà mấy khu đó anh biết hết à khu đất quốc rồi xứ bắc tân uyên à bắc tân uyên đó anh biết hết ôi vậy là anh đó anh biết anh quá rành rồi anh quá rành rồi em em không cần ừ. phải giới thiệu gì nhiều hơn nữa vậy thì anh ơi ừ. anh em cũng muốn nói anh tu là giờ ý anh tu là anh tu muốn mua mở quán kinh doanh hay là anh chỉ là trước mắt mình mua đầu tư hiện nay thì thật ra cái chính cuối cùng là cũng đầu tư à dạ nhưng cũng đầu tư đến cuối cùng là cũng đầu tư thôi chứ hiện nay thì mình cũng không ở trên đó dạ. mà đầu tư nhưng mình mình cũng có thể là mình chọn nhiều cái cái kiểu thứ nhất là một là cho cái giới bình thường họ mua họ để ở thì dạ. chọn vị trí nào còn dạ. có thể là những người họ đi tìm những cái quán họ vị trí họ mở quán này nọ thì mình cũng ở những cái góc lô góc chẳng hạn dạ. vậy dạ. cho nên là tùy tình tình hình giá cả như thế nào thì mình nhắm được cái nào mình theo đó thì em cứ giới thiệu em cứ giới thiệu Dạ đúng rồi, em cũng biết như vậy để em chọn cái sản phẩm nó phù hợp để em giới thiệu qua cho Ừm. anh. Thì thực ra thì ở Vĩnh Tân này này, em cũng không ngại chia sẻ là nó đã mở bán cách đây hơn một năm trước rồi. Thì đến tháng mười hai ừ. này là bắt đầu ký chuyển nhượng và đến ra Tết là rơi vào quý 1 của năm 2021 là sẽ ra sổ cho khách hàng. Thì hiện tại dự án này là đến tháng 12 mình ký công chứng anh ạ, nên vì thế nó là sổ ừ. đợi đó thì bên em cũng có những cái cam kết cho khách hàng còn nên hiện tại là giờ sản phẩm bên em thực sự nó không có nhiều vị trí nô góc thì em cũng còn một nền và những cái vị trí những cái lô nằm ở giữa giữa thì em cũng còn đó nhưng mà để cái sản phẩm mà à, nhiều sản phẩm để cho anh lựa chọn thì mềm, bây giờ không có mềm mềm thế này ừ. cái, dạ. cái giải phía còn à, bên à, bé thảo rồi giải nó còn không dạ đúng rồi hiện tại là bé thảo hôm nay bé thảo mua cho em nó là nốc niên kế 12 ô số 10 đúng rồi nóc bên đấy dưới đấy khu vực dưới đấy cho em hiện tại thì sản phẩm em cũng có nhưng em nằm ở ừ. nuôi nên mình trên một chút xíu nữa dịch lên trên một chút xíu hiện tại anh có đang cầm bản đồ không anh anh có đang có bản đồ không anh chưa có bản đồ cầm đúng không anh thì không cần nhưng mà anh nhớ nhớ à. là cái phía của mét hảo là hướng đông đó dạ đúng rồi bé thảo là hướng đông. chính xác hướng đông chính xác hiện, Thì hiện tại của bé thảo là nằm lốc cạnh với lại khu dân cư v ship hai sau này còn cái lốc mà bây giờ có cái vị trí nô góc là nó sẽ em. nằm ở trên trục đường d 8 anh ạ nhiên kế ba ô số một dạ cho cho anh hỏi một chút xíu này dạ cho thấy trên cái bản đồ thì cái cái cái lốc của bé thảo mua á thì phía sau nó, nó ủi ờ, cài xa trắng trắng đó là nó nó là cái đó dự án cái gì sao nó dạ. cái gì anh đằng sau đó trước đây người ta quy hoạch để làm khu công viên của khu công nghiệp V ship 2 nhưng sau đó người ta ừ. bỏ và người ta làm gọi là khu xây khu nhà ở khu nhà ở cho khu dân cư V ship 2 thì toàn bộ cái quỹ đất đấy nó đã có cái quy hoạch để làm dân khu dân cư cho khu V ship 2 anh ạ thì sau này nó sẽ có một cái con đường nó đấu nối à. từ dự án bên Vĩnh Tân của mình đấu nối sang bên cái khu dân cư bên kia luôn nhưng mà cái con đường đấu nối này nó diện là cái cái cái nội giới nó cũng nhỏ đấy anh nội giới của nó chỉ đơn khoảng độ tầm 5 mét thôi chứ nội giới của Tôi nó không... Hả? tức là đường sau đít nhà thảo hả hay sao bên cạnh cách đó còn độ mấy lô là tới của nhà thảo luôn anh à cách đây có mấy lô là tới có một con đường đó luôn còn như vậy mình... chủ cái lô của thảo là sau này bên kia nó cũng đít hay là nó có con đường ở giữa không chắc chắn là nó sẽ có một cái con đường ở giữa anh nó giống như kiểu nó sẽ làm cái gọi là uh, cái hành lang cây xanh ấy ừ. nó làm giống như kiểu có à, hành lang cây xanh hành lang. đúng rồi để nó ngăn cách như vậy là cái đích... này dự án kia như vậy thì đúng rồi phải có nhân cách chứ đúng rồi đúng. như vậy cho nên là cái cái biết như nhờ như cái giải của thảo là sau sau này là cũng có một cái hay lẫn anh trống đó dạ, đúng, không? đúng rồi đúng chính xác anh ờ có đó là cũng có một cái hay đó dạ, đúng dạ, không thực, thực ra nô của thảo em nói thực ờ. sự hôm đấy xui cho Thảo là không lấy được cái nô mà Thảo muốn lên xem nhưng mà lại hên cho Thảo là Thảo lấy được nô này bởi vì vị trí của nó cũng rất là đẹp thứ hai nữa là mình ở cái nô vị trí này mình còn ăn gian thêm được mấy mét ở đằng sau nữa anh ạ kiểu đất nó bồi lên à, diện tích đất của à, công ty à, là nó chỉ có 70 70 bốn mét cái nô đấy thôi nhưng mà mình lại ăn gian thêm được mấy mét đằng sau à, bởi vì đất nó bồi lên đó tính ra nó lại là lợi thế chỗ đấy anh ạ à. Thì à, hiện tại thì cái nốc niên kế 12 bây giờ chỗ thả mua là bên em công ty không có còn sản phẩm. Bên em thì chỉ còn cái sản phẩm lô góc như anh mong muốn là niên kế ba ô số 1. Lô góc, lô góc là ở vị trí nào ta? Ở tí nữa em khu... nói chuyện rồi tí này em khoành. Đúng rồi. Em, em, em, em khoành em chụp gửi cho anh đây nè. Dạ đúng rồi, thì em sẽ diện khoan... tích là bao nhiêu? Diện tích anh là bao nhiêu? Cái nô này cho em diện tích là 100 110 à, mét vuông ạ. Nhưng mà anh à, em nói ừ. như này, cái nô này thì nó nằm ở trên cái trục đường vừa chạy thẳng ra công viên và cũng sẽ chạy thẳng ra trường mầm non sau này. Còn thực ra thì nếu mà trong trong cái khu ờ, dân cư này này, nếu mà anh có ý định đầu tư á thì không nhất thiết là mình chọn nô góc đâu mình có thể chọn những cái à, nô ở giữa bởi vì ở đây là nhu cầu đúng người rồi. ta xây ở thực rất là nhiều anh đúng rồi đúng rồi đúng rồi dạ yeah. thực ra nô ừ, góc giá tiền nó cao hơn khi anh em mình ra à. mình sẽ rất là khó ra em tưởng là anh ờ, mua để anh rồi. mở quán cà phê luôn thì không mở được ở đó à, đâu ờ. anh vì dân cư giờ nó chưa có à, thì chưa rồi, vâng, mở rồi. Vâng. được luôn chưa có à. đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi dạ chỉ có mua như anh nói là ừ. mua đầu tư mà em thấy mua đầu tư mua đầu tư chọn... dạ đúng rồi mình sẽ chọn những cái lô ở giữa giá tiền nó vừa tầm hoặc là sau này mình sẽ dễ ra hàng đất hoặc là anh xây nhà nên anh bán mình sẽ giá trị lợi nhuận hơn đó ừ. dạ. thì à, những cái vị trí diện tích bao nhiêu thì giá là sao anh nhé hiện tại thì bây giờ cái nô niên kết ba mà hơn 100 mét vuông nó cái nô góc nha thì giá của nó là một tỷ tư chưa chiết khấu còn những nô kia thì nó sẽ dao động là hơn 800 hơn 900 nó rất là nhiều ừ. sản phẩm ừ. thì em cũng sẽ khoanh lại cho anh một lần để anh coi còn thực sự ra anh em ừ. mình cũng rất là gần nhau chắc không chừng là anh kế bên em mà em kế bên anh mà anh em mình không biết ạ thì nếu mà ngày mai mà anh sắp xếp công việc còn lại được ở khu vực dĩ an anh em mình ngồi lại với nhau những anh em mình gặp nhau là nhân duyên đi anh em mình cà phê cà pháo chia sẻ cuộc sống chúc rồi em sẽ ừ. giới thiệu lại đưa lại bản em, đồ đấy là chỗ quán ấy đó quán nào thấy chỗ uh, quán uh, nắng Sài Gòn là Bixi đó đúng rồi em hay ngồi quán đó đó chính xác em em và khách một số ừ. anh chị ờ, khách hàng ở khu vực dĩ an hay ngồi quán nắng Sài Gòn là đối diện của đối diện Bixi sang ừ, đó vâng, để coi vì... như mai mai để qua thử mai rồi có hẹn anh em gặp còn dạ. uh, trên cơ sở bây giờ mình như vậy là em mai là em có sơ đồ Đúng rồi, rồi nói chung là nói nghe em á thì thôi mình chọn để mình sau này mình dễ ra hàng á thì thì nó hay hơn chứ còn Thế còn ra... mấy cái kia thì hơi khó đúng, đúng rồi đúng em cũng muốn đặt mình ở vị trí của khách hàng thôi bây giờ anh mua ví dụ anh mua ừ. đầu tư bên em sau này bên em cũng có trách nhiệm liên đới là ra sản phẩm cho anh hoặc cũng có thể anh tự ra được nhưng mà nhiều khi là anh em mình đi ừ. đường dài mình còn hỗ trợ nhau đúng không nên em cũng phải cân nhắc ừ. sản phẩm nào nó phù hợp với anh anh đầu tư ví dụ anh có lời sau này anh còn tái đầu tư cho em chẳng hạn đúng không chứ bây giờ chọn tương đương không có được nên là vậy thì anh em mình sẽ sắp xếp ngày mai anh cho em anh em mình cùng ngồi lại với nhau em sẽ có như bạn vậy và... thì à, dạ em như vậy là thôi tầm mà khoảng 8 giờ ha hay ok sao? 8 giờ sáng được không 8 giờ sáng ngày mai ừ. không anh à anh ơi vậy thì tối mai à. anh anh anh bận à tại vì trong ngày mai là buổi sáng em lại có sắp xếp lịch em bận uh, không dạ đúng rồi tại vì em đã Chứ có... em thì lúc nào ừ thường thường là buổi chiều tối buổi chiều tối em về được thì ừ, cũng được vâng vậy thì nếu mà tối mai anh vẫn ở với em tối vâng, thì anh tối, tối... Nó, tối tối mai anh vẫn ở với em ok anh em mình xác lập cuộc hẹn vào buổi tối cho nó thư cho em nó lên em dạ em nghe anh đó thì anh ở ngay cái chỗ trung cư ngã tư năm mươi á à ngay nhà tư năm năm mươi rồi em biết khu vực đó mà ở ờ, chỗ vincom á dạ rồi em hình dung ra chỗ à. đấy rồi còn, còn em có thể là em gặp à. anh ở khu vực bên đó cũng được vì trên đường em cũng đi làm đến em cũng ghé anh lên đó đi như vậy thì anh cũng đỡ di chuyển à, xuống dưới khu vực này để thuận tiện cho anh hơn à. vì anh biết sao à. em à, uh, dân à, dân dân bên dân xeo mà bay bay giỏi lắm bay đâu khu vực nào bay được hết á <laughs> đầu cái xe lên em làm mấy trời nói là em biết rồi ừ, dạ nhưng mà anh anh ơi em nói như thế này anh có nghe kịp không hay là em nói hơi bị nhăn á yeah. Dạ, không có không sao anh nghe anh tại vì anh đi anh tiếp xúc nhiều rồi à dạ vậy thì quá <laughs> thì bác sĩ nào đâu mà nó nhìn anh cũng cũng tiếp xúc hết cho nên không sao mình biết anh nghe mà dạ vậy thì tuyệt vời dạ ok anh vậy thì à. anh thu à thế thì um, sau đây thì em sẽ gửi lại cho anh thứ nhất cái file sơn được qua học là dạ ừ. thôi để ngày mai đi à. em nghĩ ngày mai em sẽ giao cho anh ờ. đồ là một này bảng giá là hai này à. những cái sản phẩm ừ. rồi hoặc em có những cái sản phẩm nào mà bên nam dương em đang phân phối mà em cảm thấy mà ừ. nó tiềm năng em cũng mang ra để cho anh coi anh tham ừ. khảo và anh cân nhắc cho nó dễ được không ạ ừ rồi rồi tại vì bây giờ buổi tối được dạ. em cũng muốn dành thời gian anh nghỉ ngơi chút đi chứ để buổi tối rồi, dạ, gửi đồ rồi. Dạ, gửi sản phẩm ra coi anh mất công anh căng chừng anh anh anh xem cả buổi tối rồi. mất ngủ luôn á rồi <laughs> thế anh cũng tâm lý quá ha <laughs> dạ à, em là được em là được mấy cháu rồi à, anh này hiện tại thì em được hai bé rồi đấy như em cháu học lớp hai rồi một bé lớp hai và một bé học là dạ lớp năm tuổi đấy anh đó thì uh, <laughs> em cũng có ít tuổi nhưng mà anh, em em đi dậy sớm không thì được vợ cái tuổi đó vậy được rồi em là hai hai bé gái luôn hả dạ không em hai bé trai luôn anh à, à hai trai anh là hai cô con gái hết ui thế à? thảo là lớn còn đứa em bé thảo năm nay học lớp 7 à thế á ui thế em em mặc thấy à. đời nhiều khi là mình <laughs> hơi hơi bị bất công cho em này em thì em rất thích là con ừ. gái nhưng mà mình <laughs> thôi ờ, cũng phải chấp nhận cuộc sống anh công nhận ông. hơi chờ cho con nào mình mừng con đấy anh à à, rồi thôi nói dạ. nói vậy thôi cũng không sai mà trai gái dạ. gì cũng quý đúng, đúng dạ, không đấy. Dạ, dạ anh nói đúng rồi, rồi. như vậy thôi à, ngắn gọn lại là chị Mai tầm mấy giờ thì em khả năng em tới được chứ anh thì lúc nào anh cũng được chứ sau năm giờ anh mới về công ty anh mới về nhà đây thì, thì anh mấy em, giờ anh về đây anh em mình sẽ hẹn nhau vào lúc 7 giờ 30 phút em sẽ có mặt ở năm năm mươi thì em em về nhà rồi nó chạy qua đúng không hay sao ừ em vậy thì em tính là em sẽ chạy về nhà về nhà đi về nhà cơn nước đi rồi chạy qua thì cũng được đúng rồi em cũng muốn làm sao mình chu toàn ừ. mọi việc khi mà anh em mình ngồi lại với nhau thì nó à. thoải à, mái nhất anh công nhận không đúng rồi đúng rồi <laughs> đúng rồi mà để gặp Vậy khách hàng đây cho mình à, có mấy quán cà phê chỗ nào mà nó có đèn sáng sáng rồi mình mình ngồi mình coi cái gì dạ mình đúng rồi cũng có mấy quán cà phê đó dạ ok ừ. anh thì em biết cái khu vực đó rồi thì anh có ừ. rành được cái quán nào thì à, anh sẽ cho em cái à, tên quán và định vị khu vực đó em sẽ chạy tới chỗ ăn ừ, ờ thì à. em cứ tới đây thì nói chung mình trong vincom này thôi mấy chỗ nào mà ngồi cho nó mình trao đổi cho nó dễ đúng rồi ok ừ, gặp ừ, được khách hàng mà cũng, ờ, uh, dạ em nghe anh cũng uh, cũng khôi ấy thì anh cũng uh, trao đổi với bé thảo dạ. thì bé thảo nó cũng xem nó nghiên cứu thử cái này vâng. chứ còn uh, thôi cũng cũng vấn đề đầu tư thôi thôi kệ nó. ừ dạ ok anh đầu tư tại vì à, chỗ thả à, chỗ anh Linh và bé Thảo thực ra anh Linh bé Thảo ừ. cũng rất là kịch lưỡng trong cái vấn đề mà khi mà ký đầu tư với bên chỗ Nam Dương em không chỉ về vấn đề ừ. hồ sơ pháp lý rồi những cái cam kết thì anh Linh có rất là nhiều thắc mắc thì bọn em cũng đã giải trình giải đáp và nó đều thỏa mãn được tất cả các vấn đề của vợ chồng anh Linh thì em nghĩ là lợi thế ừ. của mình là mình đã có gia đình đã làm việc với bên công ty em rồi đó và thứ hai ừ. nữa là em cũng muốn anh em mình gặp nhau người thật việc thật mình nói chuyện mình cân đối nó dễ hơn anh cưng nhận không đó chứ bây giờ em nói hay tới mấy hay anh chưa gặp em anh đâu biết được ở ờ, cô bé nó làm việc như thế nào có đủ độ tin cậy với công ty hay không hay sản phẩm như nào không thì làm việc qua qua qua điện thoại được đúng không ạ ừ, dạ dạ dạ, dạ. okay. Dạ ok, anh ơi vậy thì anh em mình dạ. chốt hẹn lịch nhá. Tối mai anh ở lại dạ, gì dạ. An, em sẽ lên 550 và dạ. anh em mình gặp nhau ở trên đó anh nha. Dạ dạ dạ. dạ. <laughs> dạ rồi em cảm ơn dạ. anh Mỹ Tư nhiều rồi. Em dạ, à, chúc dạ, anh à, dạ. có buổi tối vui vẻ nha. À chúc em ngủ ngon nha. Dạ, dạ vâng, okay. em chào anh dạ, nhé. Dạ, dạ dạ em chào anh. Dạ dạ dạ. dạ, dạ.